anh ơi chào mọi người đi à, chào mọi người dạ chào mọi người đã quay trở lại với kênh của Tiên Tiên cuộc sống sài gòn nha thì hôm nay cả nhà mình sẽ đi à, aon tân phú đóng cửa lại anh đóng cửa ồn ồn à, đó thì chào cả nhà nha hôm nay à, cả nhà mình à, đi aon tân phú mình sẽ quay lại aon tân phú có gì và một ngày ở aon tân phú thì mình sẽ làm gì nha <laughs> đây mình để mình quay à. camera hả đúng rồi để <laughs> mình chưa biết quay quay quay cái camera ra phía sau đó cái này là quay đằng sau này mọi người ơi quay ra trước đó khi mà mình tới ao tân phú thì mình sẽ quay cho mọi người coi tiếp nha bây giờ là mình vẫn đang ở nhà và đã sẵn sàng để đi rồi à anh ơi xem cái cover của peter đi mình mới mua một cái cover là cái cái cái áo choàng cho Peter để đi ra ngoài đường đi bằng xe máy mọi người rất là tiện lợi luôn không có sợ ờ, bụi bặm <clears throat> và có cái kính kính chống giọt bắn và kính chống bụi mọi người nó là nó là dạng à, nhựa thôi không phải là kính kiếng đâu đó đây đây là cái cái uh, áo choàng cho Peter này ba ba giúp mẹ choàng cho Peter được không rồi ba cầm điện ba cầm máy đi đó đây là cái áo choàng cho Peter cho em bé cái này là từ 1 ờ, tuổi tới 5 tuổi ở cái này nó đứt rồi đó. À. đó cái này mình sẽ choàng lại cho cho em bé nha cho Peter đó rất là tiện lợi luôn đi đường không có sợ bụi superhero <laughs> Đó. Với lại bitter ở trong cái áo choàng rất là thoải mái luôn mọi người Không có nóng được đâu Tại vì đi đường trời cũng mát Đi bằng xe à, Honda á Cái này chống nắng được luôn nha Đó Nó mặc cái này nó nó biết bay Nó biết bay <laughs> Rồi bây giờ cả nhà mình đi nha mọi người nha Hi, xin chào tất cả mọi người Bây giờ là mình đã tới được A Almond rồi nè mọi người ơi đó ờ, để mình quay cho mọi người ở đấy là to lớn luôn bây giờ mình đi qua đường đó mọi người ơi xe nhiều quá mình rất là thích cái, cái mall này Đấy, bây giờ là Peter đang ngủ rồi mình đi vô trong mall nha mọi người ơi Đó. mình thì mình tới cái mall này hai ba lần rồi nên là đây là lần đầu tiên mình dẫn ờ, chồng mình đi cái mall này luôn đó mọi người để mình vô trong mình quay cho mọi người coi nha <laughs> ở trong đây thì nó cũng có nhiều ờ, nhiều cửa hàng nên là mình rất là thích luôn Peter <coughs> ngủ ngon rồi hả ở đây đẹp đúng không có nhiều đồ ăn hơi hơi à không em không đói lắm Peter dậy rồi Hello Hello mọi người đi Peter ơi Chào mọi người đi Peter dậy rồi Đi vô trong mall là Peter dậy luôn Ở trong đây có nhiều đồ ăn ngon quá à Ba ơi ba bỏ cái Cái cái khăn choàng cho Peter vào đi Rồi quỳ ừ. náo <laughs> rồi Bây giờ mình bỏ cái ờ, khăn choàng vô ba lô cho Peter đó nha mọi người ơi đó mọi người thấy ở đây đồ ăn ngon lắm luôn một cái bánh bao là 24.500 thịt gà nướng đùi gà nướng đây ba <laughs> pizza really enjoy feeling like wow very deep nice siêu thị sân thượng <laughs> bà nói sân thượng balcony à, đúng rồi là rooftop đúng rồi rooftop ở dưới đây là siêu thị nha mọi người ơi quay siêu thị cho mọi người coi đi lên ở đây to lắm mọi người mọi người phải tới đây để ờ, để gì ta mọi người phải tới đây ờ, khám phá thì mới đi hết được cái này mới thấy được cái sự thú vị của nơi này ở đây có cả bowling luôn mọi người nên là lát nữa hai vợ chồng mình sẽ đi uh, chơi bowling rồi mình quay cho mọi người coi nha đi lên lầu thứ hai là quần áo cái đồ mọi người quần áo trang sức đồ <coughs> muốn đi ăn đúng không ai muốn đi ăn đúng không hơi đói mình thì mình cũng không có muốn mua đồ lắm chỉ mới muốn đi ăn với lại đi chơi thôi chứ không có mua sắm gì hết sơn mọi người ở đây có mấy cái nón gì đẹp quá I like this style French French style huh? for the parents yeah. đâu anh đội thử cho em xem đẹp không thử bây giờ chồng mình sẽ đội thử cho mình cái này cái này là của French Style hả chồng mình sẽ đội thử cho mình cái cái cái nón này có thể anh sai không như này em nghĩ là như này đẹp không mọi người đó cái này chỉ có để đi du lịch thôi có rất nhiều nón đẹp luôn mọi người ơi đi lên trên nữa không thích đúng không thích màu này đúng không <laughs> mọi người ơi ở đây có một cái uh, gọi là cái gì ta cái sân để thương bày Halloween đó mọi người lớn thôi ờ, mọi người vô đây thì rất là dễ bị lạc nha nhưng mà mình rất là thích cái ờ, cái mall này luôn nó lớn á thường thì mình hay đi Vincom hoặc là mấy cái mall khác như Lotte gì đó thì nó không có uh, rộng như cái này nó không có nhiều cửa hàng như thế này nên là mình thích mình mình thích Aon đó hôm nay đi để quay cho mọi người coi nè dưới đây có nhiều hoạt động đồ chơi cho con này mọi người đó dưới đây là xếp hình hay gì đó à, đây là mọi người ở đây có xếp hình hay là gì cho con nít á trưng bày đồ à, bây giờ mình đi lên tiếp nha mọi người ơi đi lên tầng tiếp theo ở trên đây này có nhiều ờ, có nhiều tầng hơn bây giờ mình đi lên nha mọi người ba muốn đi lên không ờ à, ở này to lắm có nhiều cửa hàng đúng không chồng mình đang đi coi áo sơ mi đi coi áo sơ mi để à, coi coi có cái nào đẹp thì mua để mà đi làm đó mọi người mắc à hình như là đây giá hơi mắc sao mọi người chồng mình kêu đúng rồi một triệu năm trăm luôn nhưng mà đẹp đúng không Ta-da! Chào mọi người, chị Mình chưa có <laughs> quen với cái camera này nên là nhiều khi chỉnh nó cũng hơi khó mọi người không có được mượt lắm mỗi khi nào mình quen thì mình sẽ chỉnh cho quen luôn video sau hy, hy vọng các video sau của mình video mình sẽ mượt hơn Peter đi lựa đồ cho ba đi mọi người ơi bây giờ Peter đi lựa đồ cho ba nha <coughs> Đây có một khu vui chơi rất là đẹp luôn mà Peter còn nhỏ quá Peter không chơi được mình nghĩ là ở đây sẽ có vé đó khi mà Peter lớn hơn thì mình sẽ cho Peter tới đây chơi anh ơi, năm 21 Peter lớn hơn cho Peter tới đây chơi Peter sẽ thích lắm Mình nhìn mình còn thích nữa mọi người Rất là đẹp luôn Hai Peter ha, cho Peter coi nè Cho Peter coi Ở cái camera khó điều khiển không? coi hả Peter Peter coi ha mọi người ơi bây giờ mình sẽ đi vô cái khu uh, bán đồ thể thao nha mọi người rất là rộng lớn luôn chồng mình rất là thích <laughs> chưa bao giờ đi một cái cái môn nào mà lớn như môn này mà có có khu gọi là siêu thị thể thao lắm mọi người cho mọi người coi nha cho mọi người coi nha đồ thể thao hình như phải ấy giỏ anh à, bỏ bỏ ba lô vô trong trong anh hiểu tiếng Anh của anh hết à, nhưng mà cần cái gì không cho Peter không mình vô nếu mà sữa thì sữa bình Peter bỏ đây đi bỏ đây đi nó uống được thôi nó cũ rồi đúng không nhưng mà ờ để Ôi, thủ tiện của mọi người ơi, có cả mã mật mã luôn have the cold, right? It has a, it has cold. It's more than worth it's communicative. Now, now. em chưa hiểu cái đó anh hiểu cái đó chưa hiểu rồi hiểu rồi hả cái đó cái cái cái tủ để đồ khó của mọi người ơi có mật mã đồ mình không rành so lắm you close it you set the password and then when you put that password in again it just opens à, automatically à set up à cái đó cái tủ đó là mình tự cài mật mã mọi người bây giờ mình đi coi đồ nha ở đây có bán nhiều đồ nhiều đồ thể thao ghê á ở đây có skateboard này có ván trượt này mốt mình sẽ mua cho Peter một cái để cho Peter đi chơi trượt trượt ván bao nhiêu một cái anh sáu trăm bảy trăm ngàn một cái khoảng bảy trăm ngàn một cái nó nó cho cho beginner thôi mai mốt nó nó smooth rồi à mười mới bắt đầu hả tốt chuyên nghiệp thì sẽ cần cái mát hơn đúng không nhiều ờ, ai ở quê anh hả à And I really love this kind of camping Cái này là cho cắm trại mọi người ở cái này chắc mắc tiền lắm luôn á hai triệu mấy một cái lều à, không mắc lắm nếu mà hai triệu tư cho cái lều to như vậy thì không mắc lắm mọi người ơi em hiểu đúng rồi nhưng mà khi mà em mua một cái cái lều nhỏ khoảng 40 um, là mình mua khoảng một triệu mấy rồi đúng không sáu người sáu người là khoảng một triệu đúng không đúng rồi triệu rưỡi một triệu mà cái này to có cả mái che đồ mà hai triệu cũng không mắc mọi người mình thấy là giá ổn mà nhìn thích ghê mọi người ơi nhìn thấy lèo là muốn đi cắm trại luôn and when you see the, the tent you want to camping right <laughs> chồng mình với lại mình là có cùng một sở thích rất là thích đi à, cắm trại á It's cute, it's a model Cái này là mẫu Cái này là mẫu sao mọi người nhìn mấy cái Cái lều nhỏ nhìn thấy cưng quá à. model đúng không? À, anh hiểu rồi. The real thing is <laughs> ba tượng cái nhỏ này mà hai triệu bảy có camera nó không làm gì sai được sợ hả cái này giống giống hospital quá cái này giống lều cho bệnh viện quá đã không cái ờ đã thì đấy mọi người ơi mềm ngủ luôn đi <laughs> mai gặp nha mai gặp like welcome at a new place <laughs> để coi mấy cái ghế này coi mấy cái ghế camping này bao nhiêu mọi người ơi để mùa cá mai mốt đi ờ, tơ ờ, nó lớn một chút đi cắm trại khoảng 400 ờ, ngàn một cái nè 475 500 ngàn không mắc lắm mọi người có cả cái bàn camping luôn nè hay quá mấy cái bàn bạn này khoảng một triệu tư ờ, mà muốn có cái giấy nhỏ này cái này tới 795 năm 800 ngàn mấy cái ghế này hơi mắc 700 một cái hai là một set nhỏ gọn chiều cao không biết nếu mà 4k 800 ngàn thì thì được ừ. Peter really enjoy life à. <laughs> Cái này là 900 rưỡi một triệu một triệu bốn ừ cái cái cái này thì ờ, một triệu tư một cái nha mọi người nhưng mà em em thích mấy cái ghế này này anh có thể cho camping được chắc là mốt mốt mình mua một, một, một hai cái để đi camping biết giá thôi biết giá mai mốt đi mua đi vô đây phao bơi áo phao cái này là nhảy dây với mọi người trong đây là giày thể thao đồ leo núi trời ơi đi vô con thế này muốn đi leo núi để cắm trại ghê mọi người ơi coi uh, chồng mình đang coi gì đây cái này cho leo núi đúng không anh <laughs> thích thích lắm luôn nhưng mà không không có bây giờ có Peter không có leo núi được mai mốt đi nhưng mà cũng không mắc lắm đúng không đúng rồi 340 ngàn à, cho mọi người coi outfit của hai mẹ con mình hôm nay à. <laughs> không có ai quay video cho tự quay luôn mọi người ạ bây giờ mình đi vòng vòng tiếp nha mọi người chắc là đi tới khu mới mình sẽ quay tiếp nha dính không 7 điểm 7 điểm Mẹ muốn chơi quá <laughs> Ba, ba bé Peter đi mẹ chơi Ba muốn chơi lại chơi nữa hả? Ờ ok, ba chơi đi, lát nữa Thích hả? à. thôi ba chơi tiếp đi lát lát nữa bé Peter ra và mẹ chơi uh, the real one is better, right? giờ mình à, sẽ chơi thử cho mọi người đây là lần đầu tiên mình chơi bắn cung đó mọi người ơi <laughs> Peter thích hả như vậy đúng không bỏ cái này vô đây đúng không à à à à, yeah, dạ, à. mình thấy là bây giờ mình sẽ bỏ cái này vô vô trong ở giữa này mọi người cái dây vô cái giữa của cái cái, cái bánh cung cầm như vậy đúng không như vậy đúng không Bây giờ mình sẽ nhắm nha mọi người Mình hy vọng là mình sẽ đạt được 10 điểm <laughs> từ từ từ từ mẹ chơi thử nhưng mà cái này nó phải dùng lực nhiều mọi người <laughs> không điểm luôn mọi người ơi nhưng mà mình sẽ chơi lại mình biết cách chơi rồi bây giờ mình sẽ lấy 10 điểm <laughs> Peter thích kìa <laughs> sáu điểm sáu điểm sáu điểm đi đi chơi tiếp đi ba muốn bể peter không muốn, muốn chơi một lần à muốn chơi lần nữa hả ô rồi bây giờ chồng mình sẽ chơi một lần nữa 10 điểm nha <laughs> mười điểm nhưng mà nó không có ăn vô It, it, it didn't stick on the tent. Try again. <laughs> Chơi em muốn mọi người ơi, mọi người tới Aon Tân Phú nha Ở đây có bánh cung và có thể chơi được bao nhiêu lần cũng được, không mất tiền Yeah, 10 points Congratulations, Daddy Good job 10 <laughs> điểm, 10 điểm, cuối cùng cũng 10 điểm rồi mọi người ơi Chinh phục cái ở dưới luôn Ô, 8 điểm đây Ba bé nè Ba bé Peter nha Lego hay hả? Đúng rồi, bao nhiêu ờ đúng không mắt thì chín trăm ngàn bảy trăm ngàn chín trăm ngàn bảy trăm ngàn nha mọi người ơi hơi mắc nhưng mà mình nghĩ là chất lượng sẽ tốt Fly camera hả? Cái này là cái gì mọi người mình không biết Nhiều đồ chơi quá Có 700 ngàn 700 ngàn cho một xe hơi Cái này là bao nhiêu đây 2 triệu luôn đẹp quá Peter sẽ thích luôn sẽ addicted ở đây luôn nghiền luôn Peter <laughs> wow yeah, mua được không mẹ ơi con ơi mua được không Daddy, Daddy, can I have one? Can I have this? Chest. Cái này là cờ vua mọi người ơi. 140 Bỏ tốt như thế nào Muốn mở cho Đúng rồi nhưng mà không được mở à, đúng rồi. Có Đây À, chào mọi người, à, bây giờ là hai vợ chồng mình đói quá Bây giờ mình ghé vô Lotteria, à, quầy Lotteria để ăn nha Mình có order một à, mì Ý và à, gà chiên Một combo luôn Và uh, ờ, Pepsi nha còn chồng mình thì uh, chồng mình order uh, burger chồng mình order burger thì đang chờ nha burger với lại phô mai que bây giờ mình ăn nha mọi người ơi à để quay một vòng uh, một vòng cái khu vực này cho mọi người coi nha thì cũng khá là đẹp á à, rất là chill luôn đây quay như này đi đó ở đây à, khá là chill luôn đó mọi người có thể à, ngồi ở, ở phía bên đây để coi à, để ngắm view mọi người nhưng mà tại vì mình có meter ấy, nên là mình không có ngồi bên đó được đó bây giờ mình ăn nha mọi người ơi chồng mình thì đang chờ mình sẽ ăn trước cho cái camera nó quay lên một chút nữa Peter thì đang hát Bạn muốn ăn không? Sao vậy? Không muốn ăn chung hả? Có thể ăn ăn của em Em không ăn nhiều đâu Mình mời mọi người một miếng uh, mì sốt thịt bò nha Nhìn rất là ngon luôn này mình mời mọi người nha đã muốn ăn thử mì ý không ăn thử đó mọi người ơi mẹ ăn trước nha sợ bà đói thôi mì ở đây cũng ờ, không có mềm mọi người hơi cứng nhưng mà sốt ngon nha chồng mình đang cho Peter bú rồi cái mall này mọi người nó rất là to luôn nếu mình đi cả ngày á sẽ không đi hết được cái mall này đâu mình nghĩ là phải đi mấy ngày tại vì mình đi vừa đi vừa vừa ngắm vừa coi đồ đây á tại vì nó có khá là nhiều đồ nên mai mốt là mình với chồng mình sẽ quay lại cái mall này và đi tiếp chưa tụi mình vẫn chưa đi hết đâu mới đi được ờ, chắc được một nửa thôi à mỏi chân lát nữa tụi mình sẽ lên ờ, đi tìm cái chỗ mà nó có chơi bowling á hai hai đứa mình chơi bowling thì có gì mình sẽ quay cho mọi người coi nha còn bây giờ là vợ chồng mình đang ăn ở ờ, ờ, Lotteria ba có muốn mẹ đi lấy cái này cho ba không thì mẹ đi lấy này cho ba nhé vâng rồi để mẹ bé biết đâu cho ba đi lấy đi ồ oh. chồng mình đi ờ, lấy ờ, hamburger rồi bây giờ mình sẽ ờ, bế Peter đi tơ ơi chào cô chú đi con à, bây giờ mình sẽ cho Peter uống sữa tiếp để chọn mình ra rồi mình sẽ ăn tiếp mọi người ơi ở đây còn có thêm à, một cái à, cái chỗ để sạc à, điện thoại rất là tiện lợi luôn nha ở đây nè ở đây có rất là nhiều chuôi luôn đó mình rất thích là cái môn này tùy nó có tiện nghi mình à, có thể sạc điện thoại sạc máy quay đồ cái thứ máy quay của mình mới hết pin á mọi người nên là mình mới sạc cái máy quay của mình ở đây mình tưởng là mình không có quay được nữa ai ngờ đây có đồ sạc cái mình sạc luôn rất là thích luôn mọi người ơi bây giờ là tụi mình à, mới chơi trò chơi xong mà bây giờ tụi mình không có tìm được cái bowling nó nằm ở đâu hết thì bây giờ cũng trễ rồi á thì tụi mình sẽ đi về luôn Bây giờ là mình um, kết thúc video ở đây nha Mọi người nhớ đăng ký kênh Và cho mình một đăng ký, một like, share nha Để ủng hộ gia đình mình nha Bye bye mọi người nha Hẹn uh, gặp mọi người ở video tiếp theo nha Còn đây là Peter Peter bye bye mọi người đi con à, Bye bye mọi người nha